Ê, hết pin Nó ngơ luôn Cái gì đấy, đi Không qua đi Không quay rồi ừ, quay, quay rồi đấy G2i nhá, anh em xem con này bóc từ body cho nên nó sẽ không phải là phù hợp đâu Nó sẽ là hơi hơi giống giống thôi Đã xá xé siêu g hai y Xem nào, nó khác gì, Ê, đưa con của em đâu rồi Đây này con heo này rất nhau mà ừ. Đây, thì nó bán thì mình thì đồ chắc chỉ có thế này thôi đúng không thì nhấu quá gì đâu gồm này một hộp nen này nen cận này Ở ờ, sách này. thủy tinh rồi nau kính này dây này và cái à, cua dây để <clears throat> để update chỉ có thế thôi cái này là để dây đeo phía trên nhưng con này thì không có đeo dây phía trên đây cầm hai con này cho anh em xem đầu tiên là ten nhìn này ten của hai y dài hơn nhìn có vẻ xấu hơn còn nói chung về ngoại hình thì nó tương đương nhau bỏ pin xem là thằng nào nặng hơn nhé pin bỏ được cái gì đây pin là thằng nào nặng hơn nhé thằng à, thằng G2 này nó nặng hơn này G2 nặng hơn cả pin mà vẫn nặng hơn này ừ. G2i nhẹ hơn bởi vì thực ra nó bỏ được mấy cái mạch mà còn cảm giác đeo mà xem nào ngoại hình thì chắc anh em không phải à, không còn tính toán gì nữa đeo khá là vừa mặt đấy nó không giống với cái kính kia kính đều nó khá vừa mặt đấy đây nó bỏ cảm biến ở đây rồi đúng không giúp chỗ này nó thành thành nó bỏ à, bỏ cả bluetooth đúng không bỏ wifi bỏ bluetooth hết form thì giống nhau chỉ có ten thì của con này dài hơn thực ra nó làm dài nó cố tình làm dài hơn đấy chứ còn trong thì trong vẫn thế thôi nó làm dài hơn để nó che cái phần kia nè nghĩ thế đoán thế nhẹ lắm con này nhẹ lắm nhẹ nhìn, lắm rồi à? nhìn như hàng mã mặt. nhìn như hàng mã ồ nhẹ thật <clears throat> thôi nốt thôi nhỉ có quá gì đâu cất cảnh luôn nốt ra thôi dính vào đây thôi đã bóc nhé này đeo sướng này à, đây nó bảo nó remove trước khi sử dụng bóc cái này ra chắc cái này để tản nhiệt bóc ra <coughs> bóc luôn này đấy đây mình thực ra mình chỉ muốn thử nghiệm xem là bản chất thì là à, nó khá hay nhiều ngay cục sát luôn cục sát luôn không có hở thì sáng nào luôn cái hay nhất của nó chính là không hở thì sáng nào bạn và cái núm sau của chị cái này thì lúc anh được vừa <coughs> thêm hai cái để lên cận luôn nắp thêm lên cận luôn nhức à cái này sư cua đấy chứ còn nắp vào chẳng vào cái này được mà nắp thẳng vào cái này được mà anh thử rút ra xem nữa uhm, bây giờ bật lên thôi nhá xem là mật độ rộng màn hình con này nó nhỏ hơn đấy lên rồi lên rồi ấn lên nữa anh active để cắm cái này và xem là hai con này đeo và cảm giác nó như nào con này cài ở đây à? cài trên xuống luôn dây bị xoắn này đây đúng không lúc anh cài đây này anh cài bên này này nhìn thử xem nào thực sự là mình như hơi bị cận đúng không ạ chơi FPV nhiều cận là đúng rồi mà nó cũng nói chung là màn thì màn thì mình thấy con này hợp lý hơn xem con này nào này thì nó sẽ to hơn nhưng mà hai con thì nó lại khác nhau nhé tức là cái cái màn welcome của nó khác nhau ấy cái welcome của con kia nó hiện ra một đàn cá kiểu trắng trắng hay là chữ active nó vậy nhỉ mà con này to hơn nhiều ấy con này ừ, to hơn nhiều dẫn đến là mình nhìn ra hai góc hai bên rồi này Giúp. nó sẽ bị mờ cái đó không phải lỗi do nó mà lỗi do cái mắt của mình không thể nhìn hết được hai phía hai bên nhận rất nhiều người các anh em kêu vấn đề là những cái này không phải lỗi do mình lỗi do nhà sản xuất đâu mà lỗi do do mắt của mình không thể nhìn hết được thôi đấy à và thằng này nó không cho mình cái để che ấy đúng không đúng rồi ông mới kính mới không cho cái để che rồi, che mắt luôn che mắt luôn anh thử che mắt kính cũ em vừa dùng cái này để che thử xem nhá. chắc nhìn nóng. à không vừa không vừa không vừa tại cái len nó to mà ừ không vừa đâu không vừa đâu <coughs> rồi kia vừa làm con O3 ờ, rồi bây giờ sẽ pin thử và thử xem thế nào nhé con này hình như nó không biết là lúc lúc mình bóc hộp con này ra nó là màn hình DJI luôn nhưng con này mà nó khác em soi trong đây. không biết có nhìn được không sang một bên hy vọng là nhìn được xa xa đây vì GoPro nó khó Đấy. còn của con <clears throat> con DJI này nó lại ra cái hình chữ khác nó ra cái, cái con cá mập màu trắng cháy cảm biến cháy cháy cảm biến đi nó mới lên này lên chưa Đấy. Ừ. rồi ok, okay. Oh, stop đi bây giờ mình sẽ pin nhé pin kính nhé update và pin kính tắt à. à.